gian không ngắn như thầy chỉ nói ngắn gọn thế này thôi trước hết em rất may em được khoa học qua bộ môn việt nam nơi mở đó có một đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn tận tụy hết lòng của sinh viên một quá trình giảng dạy vài ba bốn chục năm rất nhiều kinh nghiệm đối với sinh viên hướng dẫn cao học và tiến sĩ bộ môn mình đủ sức dạy các em ở đại học hướng dẫn các em làm thạc sĩ và tiến sĩ nói thế để các em thấy tự hào một điều mà các em thấy tự hào nữa chắc các em chưa kịp làm quen cả trường chúng ta có 22 chuyên ngành viên năm học là một trong 22 chuyên ngành đó trong 22 chuyên ngành đó có khoảng gần 100 giáo sư luật có giáo sư tiến sĩ tính trung bình mỗi một chuyên ngành khoảng 3 đến 4 riêng Việt Nam học Ngọc Diệp Linh Chi Toàn Hoa Ôi thành Lịch tên rất đẹp đội hình rất đẹp và đẹp nữa là chuyên môn nếu tính trung bình mỗi một bộ môn khoảng 3 đến 4 giáo sư phó giáo sư tiến sĩ chỉ viên nào học cấp đôi gần 100 phần trăm có cô Việt đấy cũng chuẩn bị bảo vệ tiến sĩ nữa là 100 trăm năm nay là toàn bộ khoa chúng ta bộ môn chúng ta sẽ 100 phần trăm điều hiếm có ở một trường đại học được học với thầy cô thầy dặn kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao như vậy thật là may mắn ở lớp tôi có một em nói em viết bằng trong cái kỷ luật tôi mới chấm cách thầy này học trái ngày làm không đúng nghề nhưng sau mấy buổi học thì em lại thấy em rất yêu thầy tôi hỏi bây giờ đã yêu chưa em yêu rồi yêu anh yêu như khi mà em yêu người yêu như vậy nó phải có đam mê học hay làm cái gì phải có đam mê các em nếu một người thầy không có một cái nhiệt huyết một ngọn lửa đam mê với nghề của mình một nghề giáo một nghề cao quý trong tất cả nghề đào tạo con người trong người phải yêu trò yêu đồng nghiệp của mình các em yên tâm một điều này các chủ bố thì các bạn đấy rất đoàn kết rất thân thiện và rất đáng yêu sống trong một cái tập thể đội ngũ cán bộ giảng dạy như vậy với một đội ngũ các em sinh viên đang ham học mê học đến năm học như thế chắc chắn các em thành công cảm ơn các thầy các cô các em và các em